Tố TF xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại kênh chứng khoán của Thân Tố. À, ờ, hôm nay thì à, chúng ta sẽ cùng làm một video về nhận định thị trường vào ngày 30 tháng 8 à, ờ, tới đây đúng không ạ? Thì phiên ngày mai phiên ngày thứ ba và trước khi vào đầu video thì à, các à, chị xem video của mình thấy video mình hữu ích à, xin hãy cho mình một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình ha. À, như các chị đã biết thì à, sáng à, hôm nay thị trường à, VN Index à, có một phiên giao dịch rất là cảm xúc luôn. rất là rất nhiều cảm xúc ở phiên hôm nay thì à, sáng nay thì các mình các chị à, nào thấy còn có theo dõi thị trường thì, thị trường hôm nay là thì à, nó có thị trường hôm nay nó giống như cái phiên hôm tối hôm qua mình live trong livestream trên tiktok á, thì mình có nhận định trước rồi thì thị trường à, vào phiên sáng thứ hai này nó chắc chắn nó sẽ mở gấp down nó sẽ chắc, chắc chắn nó sẽ mở gấp down và Ờ, kể cả uh, vn 30 uh, chỉ số phái sinh ấy, và chỉ, uh, ờ, vn index đều mở gấp đau đúng không ạ và cứ mở gấp đau bao nhiêu thì mình không biết nhưng mà mình đã chắc chắn một điều nó thể mở gấp đau bởi vì cái cái gấp đau này nó đến từ đâu nó đến từ hai yếu tố một là chỉ số Dow Jones này là phiên ngày thứ sáu nó có dạng một ngàn điểm à, là cái thông tin cái thông tin là ông John Powell á ông có đưa ra ông ông nhận định rằng tháng 9 này ông sẽ review ông có thể ờ, tăng lãi suất tới thì cái bài phát biểu ngắn của ông thì làm chỉ số Dow Jones giảm mạnh giảm một ngàn điểm à, và kết hợp với đó là cái thông tin thứ hai là thông tin vào cái có một cái tập tính của thị trường chứng khoán Việt Nam mình là thường thường trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thì đợt năm nay các bạn thấy là kỳ nghỉ lễ nó kéo dài kéo dài tới 4 ngày ờ, ngày thứ năm thứ sáu thứ bảy và chủ nhật kéo dài 4 ngày thì thông thường những trước cái nhịp trước những cái nhịp nghỉ lễ đó thì VN VN Index á, thường có xu hướng bị bán à, bán tại vì các nhà đầu tư nhà đầu tư á, ngại ngại trong cái việc mà cầm hàng qua lễ và một cái nữa là gì là phiên thứ hai này chính là cái phiên đầu tiên trong cái hệ thống giao dịch T2 bắt đầu được áp dụng tức là các chị mua hàng à, phiên ngày hôm nay thì đến chiều thứ tư thì anh chị có thể bán được hàng và chốt hàng à, mang lợi nhuận về nha đấy, đấy thì à, hôm nay các chị thấy thì khi ở VN Index thì mỡ à, phiên là gap down 20 điểm mỡ bay 20 điểm và đến về phần về phần cuối phiên chiều phiên trưa thì nó giảm xuống có khi nó giảm đến tới giảm đến 30 điểm VN Index có lúc giảm tới 30 điểm tức là bạn thấy là từ một à, 1282 xuống mà nó giảm còn 1409 à, 1249 à, tức là giảm giảm khoảng 30 tới 31 điểm và phiên hôm nay thì các chị thấy là uh, tính ở mốc hiện tại nó là 1270.8 này thì đó là cái mốc mà tăng cao nhất ở trong phiên hôm nay đó, mốc là tăng cao nhất nhưng nhìn về chỉ số thì nó vẫn là giảm 12 ờ, điểm 11.77 mình cho là 12 điểm đúng không ạ và ờ, nhưng mà tại sao nó là giảm thì vì ở đây đoạn đoạn này các bạn thấy là có một cái có một cái gap đúng không? có một cái đoạn hở đây có một cái đoạn hở đây hở gap đây đúng không ạ thì nó tạo một cái cái gap này gap 12 điểm đấy từ tính từ ngày hôm qua vậy thì ở ở, ở phiên như như như này thì nó sẽ tạo ra những trường hợp nào thì thông thường á, nó sẽ à, có thể chia làm hai trường hợp trường hợp một đó là gì trường hợp một là vn index à, vn index à, quay lại lắp gáp và tiếp tục đi lên trường hợp thứ hai á, là nó sẽ quay lại backtest lại cái vùng này nó sẽ giảm nó sẽ giảm và quay lại backtest vùng này Đấy. thông thường nó thì xảy ra hai trường hợp như vậy à, đó đó là chỉ đối đối với chỉ số VN30 của à, chỉ VN Index trong thời gian sắp tới vậy thì à, hành động chúng ta là gì ở giai đoạn này thì mình cho rằng các bạn à, nên à, nên à, lui về quan sát hơn là phần nhiều đặc biệt là như phiên ngày mai hoặc là phiên ngày thứ tư tại vì nó nhạy cảm nó nhạy cảm là vì thế nó nhạy cảm là vì trước kỳ nghỉ lễ nữa vẫn còn các cái nhiều các cái biến số mà chúng ta chưa thể lường trước được đúng không ạ còn cái việc mà Dow Jones mà nó phản ứng khá là tiêu cực với với với thông tin của ông ông bài với bài bình luận của ông John Powell đưa ra ông ông Powell Powell đưa ra thì nó nằm ngoài cái dự đoán của mình tuy nhiên còn cái việc mà ông tăng lãi suất lên, lên 0.75 điểm thì mình cho rằng nó không nó không có quá gì bất ngờ đối với mình mình đã view từ trước rồi và trong hành động đáo phiên hôm nay thì mình đã nói các bạn rồi ở phiên à, nếu bạn nào mà xem cái video của, trước của mình à, và phim xem cái livestream ở trên kênh tiktok của mình nhé thì mình có mình có nói các bạn để dặn các bạn ghi rất là nhiều lần rồi đối với thị trường ngày mai ấy, các bạn không nên quá hoang mang cá quá hoang mang nữa các bạn có thể canh à, nếu như như phiên sáng nay các bạn thì à, bạn nào mà có cầm tiền thì đó một cái lợi thế rất là lớn của các bạn đó đúng không ạ thì à, mình à, mình có khuyến khích các bạn mua vào mua vào ở, ờ, ở ờ, phiên hôm nay thì hôm nay nếu như bạn bạn nào mà mua vào á, thì mình nghĩ là các bạn đã có một uh, có một uh, kho lợi nhuận ít nhất đến 5% rồi đây đây ạ từ sáng nay từ, từ sáng nay mình đã nhắn ờ, trước rồi đúng không thì uh, và mình cũng nhận định là trên kênh tiktok là gì đây là sẽ có một cái phiên rút chân lên rút chân lên thì uh, mặc dù là mặc dù tức là mình thấy là trên các cái kênh uh, các cái trang mạng xã hội à, trên các cái kênh YouTube như các kênh YouTube như uh, của rất là nhiều YouTube lớn hoặc là trên các kênh TikTok thì đại đa số thì các bạn đều nhận định thị trường khả năng nó rơi về 30 điểm hoặc là 50 điểm hoặc nó thì quay lại lấp cát của vùng này đấy tuy nhiên thì cái cái nhận định của mình nó sẽ thường thường nó sẽ trái lại nó sẽ trái ngược lại đấy nó sẽ trái ngược lại chính vì vậy mà uh, giai đoạn uh, giống như cái, uh, hôm qua trong mình có nói với các bạn là gì khi mà thị trường mà tất cả mọi người đều cùng nhìn về một hướng thì lời khuyên của mình dành cho các bạn là các bạn hãy tách mình ra khỏi đám đông và hãy có một cái nhìn khác biệt một cái nhìn công tâm hơn về thị trường thì lúc đó chúng ta cái tâm chúng ta sẽ tĩnh lặng hơn và có một cái nhìn nó sáng suốt hơn không bị FOMO bán tháo mà tháo mất hàng như hôm nay đấy thì các bạn nào mà theo dõi mình thì sẽ nhận ra được điều đó Vậy thì uh, hình hôm nay các bạn thấy là có những dòng nào nó đáng chú ý Hôm nay các bạn thấy như là các bạn thấy là như dòng uh, dòng dòng phân đạm Đấy, dòng phân đạm thì bạn thấy là có đạm Cà Mau này đạm Cà Mau đúng không ạ đạm Cà Mau à, đạm à, đạm Cà Mau hiện tại là nó tăng mấy cái trần đúng không ạ hôm nay đạm Cà Mau cho một phiên tăng trần và đối với đạm Cà Mau đoạn này thì thực sự nó đánh cái lối đánh của nó mình thấy là nó hơi khó chịu à nó hơi khó chịu đúng không thì nó xu hướng tăng nhưng mà cái xu, trong cái trong một cái xu hướng tăng đó nó kèm rất là nhiều phiên giảm và mức cái độ giảm như thế này thì mình nghĩ là không có ai có thể chịu được hàng Việt giai đoạn này cả đây đoạn này nó giảm 10 phần trăm thì rất ít bạn có thể giữ giữ tiền ở giai đoạn này và ở, ờ, ở, ờ, khi mà các bạn nào cầm giai đoạn lên đoạn này cũng rất là giỏi ở trong những phiên là trên trước thì ờ, bạn nào có bạn nào hỏi tạm mau thì sao mình bảo là ở những cái phiên này các bạn có thể canh mua canh mua cây thứ hai này thì hiện nay hiện nay tới khi bạn nào mà mua hiện tại thì nó cũng đã lại được khoảng đâu đó khoảng 18 phần trăm cho là mình, mình cho là 19 phần trăm đi 19 phần trăm tới hiện thời điểm hiện tại rồi đúng không ạ rồi tiếp theo là đạm phú mỹ đúng không ạ đạm phú mỹ thì cũng tương tự như đạm cà mau vậy các bạn thấy là mua thăm dò đoạn này, này hiện tại thì nó dụ sao mà nó đi lên và ở cây này mình đã khuyến nghị các bạn mua vào thì bạn nào mua vào hôm nay cũng được đến 10 phần trăm rồi đúng không ạ đến 10 phần trăm cái này thì uh, phiên uh, phiên này các bạn mua sớm thì tại cũng trên 10 phần trăm rồi đây 19 phần trăm 20 phần trăm rồi đó là đối với dòng đạm thì thật ra thì cái lối đánh của dòng đạm này nó thực sự nó cũng hơi khó rồi cuộc thực sự hơi khó bắt à, cho tất cả các bạn đúng không ạ thì các bạn thấy là cái cái khối lượng khối lượng của nó thì nó cứ bình bình bình bình như vậy và nó không có sự siết vỏ siết về khối lượng và cái khối cái đường đi của dòng phân đợt này nó cũng khó và các thông tin về vĩ mô lần này uh, giá phân á, mình thấy là nó cũng có nhiều biến động đúng không ạ uh, có lúc lên lúc xuống là lúc tăng lúc giảm và uh, các cái thông tin lúc này lúc kia Đấy, có khi thì thông tin uh, là dư dư lượng phân bón uh, dư cái phân bón bên thế giới có khi đưa ra thông tin là nhà máy ở ông Ba Lan bị hỏng do bị ngưng hoạt động do giá chi phí nguyên liệu quá cao thì những những thông tin như vậy đưa ra nó làm nhiễu nhiều các cái phán đoán phán đoán của chúng ta ở giai đoạn này à, đối với cái BFC thì đoạn này nó đã tăng một đoạn rồi thì mình thì mình mình thấy là con này mình rất ít khó đánh đối với cổ phiếu này đúng không các chị nào đánh thì cân nhắc nha đối với cổ phiếu của BFC thứ hai là dòng hóa chất hóa chất hôm nay mình đã có việc cổ phiếu Đức Giang thì Đức Giang thì mình đã cho các bạn mua từ đợt trước rồi cổ phiếu từ đợt trước rồi đúng không ạ à, đây Đức Giang này à, vào ngày à, 25 tháng 8 mình mình đã cho các chị mua rồi đúng không ạ Đức Giang đối với cổ phiếu Đức Giang đặt điểm mua mới mà đã chị đã chạy vào cái điều ngày, ngày hôm đó thì hai hôm nay thì mình đã không cho à, không ít hạn chế mua mới tại vì mình thấy có rất là nhiều sự rung lắc ở giai đoạn này à, chính vì vậy mà mình thấy là um, giai đoạn này nó rung lắc như vậy thì nó là cái cái cái thời điểm tốt để các chị mua vào thì hôm nay Đức Giang thể hiện ờ, sức mạnh như vậy thì nó cũng rất là khả quan luôn rất rất là đáng để các chị ờ, đối với Đức Giang anh chị có thể yên tâm nắm giữ đúng không yên tâm nắm giữ nó sẽ tăng tiếp trong giai đoạn sắp tới à, và đối với Đức Giang á, mình cho rằng là cái cách cái đánh của nó rất là dễ chịu hơn rất là nhiều và các, các bạn có thể về phân tích kỹ thuật á, nếu nhân phân tích như kỹ thuật như bọn mình á, thì nó dễ nhận biết hơn đấy rồi à, ví dụ như à, dòng uh, chứng khoán chứng khoán thì mình thấy là cổ phiếu của VCI ấy thì nó mình đánh giá nó là một trong những cổ phiếu mà leader của dòng chứng khoán thì anh chị nào đối với phiên ngày mai vẫn có thể đặt điểm vào đối với cổ phiếu này đúng không ạ vẫn đặt điểm vào và vẫn ok nha đúng không ạ vẫn mua được à, thì anh chị có thể cân nhắc ờ, vào thời thời điểm này cũng ổn oh, và phiên ngày mai à, rồi ngoài ngoài các cái dòng này thì còn có các cổ phiếu nào nữa không hay là các bạn mình thấy nó khó khá là nhiều dòng điểm mua cổ phiếu của dòng chứng khoán khác rồi một cổ phiếu của dòng ngân hàng nữa mình thấy là nó khá là ổn như đoạn này như là cổ phiếu EIB chẳng hạn này cái mô hình của nó là thành một cái mô hình cái nêm ấy. thì đoạn này ít nhất EIB nó phải đi lên được ờ, tầm lên ờ, một target của nó phải lên được khoảng một ba ba ba bốn ngày Đấy. thì anh chị có thể cân nhắc cái giai đoạn sắp tới nha à, anh chị có thể cân nhắc nha thì uh, các anh chị uh, nếu như anh chị nào muốn tham gia vào cái room cộng đồng của mình nhé thì uh, để mà khuyến nghị về cổ phiếu mới nhất như ờ, như những anh chị ở trong room đây thì hãy nhanh tay liên hệ với mình uh, inbox vào cái room cộng đồng của mình mình sẽ cho anh chị vào thì mình thật ra mình thấy là room này thì là uh, để các chị tham khảo chơi thôi uh, cho các anh chị tham khảo thêm thôi chưa là một kênh tham tham khảo thêm uh, những cổ phiếu yeah. uh, uh, xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình và sắp tới mình đang có dự định uh, à, mượn một lớp dạy chứng khoán miễn phí cho tất cả các anh chị à, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và lớp này hoàn toàn miễn phí nha các anh chị Rồi anh chị nào à, tham gia thì inbox cho mình cho mình qua số điện thoại đang chạy trên màn hình đây ạ vâng xin chào và hẹn gặp lại ạ